Hello anh em, ok thì hôm nay thì à, mình sẽ tiếp tục với cả cái server kiếm tiền từ con game này Tóm lại là thế Ok, hôm nay vốn thì vốn mình sẽ có 500 nhá 500 vào kiếm xem được không nhá Ok này thì anh em nào muốn nhận được lọc lá gì thì anh em cố gắng thì theo dõi livestream của mình nhá Livestream vào 8 giờ ngày mình sẽ tặng lọc lá cho anh em đầy đủ nhá Ok này, vào tài uh, sóc đĩa, sóc đĩa có khi chả gì vui Xem nào đánh từ từ đã sóc đi um... con thua lắm ok thôi đổi khác chơi khác đó thì anh em nào muốn được uh, lọc lá thì anh em nhớ theo dõi livestream mình mình sẽ tặng lọc lá anh em nhé còn nếu anh em nào muốn uh, nhận thẻ cào miễn phí thẻ cào miễn phí thì em theo dõi link bên dưới nhá phát này mình sẽ đánh 500 này à, đánh uh, à, 300 vào đây này xem được cái gì không ui rồi vãi đái thật xịt rồi ok này thì đó thì anh em nào muốn được lọc lá thì anh em nhớ theo dõi livestream hoặc là anh em có thể xuống bên dưới link mô tả ấy mình có để cái link hướng dẫn cách anh em nhận cốt với cả nhận thẻ cào nhá còn 200 200 thì mình sẽ đánh thêm vào con nào cửa nào đặt nhiều thì mình đánh cửa đấy ok là 200 ở đây này được ăn cả ngã thì mất hết cứ thế thôi xem nào anh em cứ từ từ cứ bình tĩnh nhá húp húp ok này húp này may quá tí nữa tưởng bay đó tí nữa tưởng bay màu anh em ạ Rồi này 900 rồi Được chưa Thì anh em nhớ theo dõi livestream vào 8 giờ ngày nhá Vốn 500 anh em lọc lá Thì anh em cứ comment ở dưới lên Thì có gì thì mình sẽ tặng lọc cho anh em nhá Ok này phát này thì ờ, Vẫn tiếp tục này Đánh 100 rồi không đạt được nhiều Đánh 100 về không Về Ờ hút này ok này này đắt đặt nhưng mà không kịp không kịp ok này một triệu hơn triệu rồi 500 lên hơn triệu anh em ạ đó kém lộc lá xem được bao nhiêu nhá cố gắng lên được bao nhiêu càng nhiều càng tốt lên được tầm uh, trăm củ thì cũng là tuyệt vời mình thề luôn là phát này mình lên đánh cơ này mình lên được trăm củ mình thề luôn anh em mình tặng lọc lá cho anh em xanh chín luôn tặng cho em một nửa luôn <laughs> ok lại húp này ơ về 3 lần liên tục luôn này Ngon Cửa này đẹp rồi Triệu 7 rồi Lãi triệu 2 rồi anh em ạ Lãi triệu 2 phát này xem nào Đánh tiếp thì nguy hiểm quá Thôi cửa nào đặt nhiều đặt theo cửa đấy thôi Ok này Cứ theo <laughs> bệt đi 200 này 200 được 400 Xịt rồi Ok phát này xịt rồi Nó về bmv rồi đó thì anh em nhớ nhá nhớ kéo phần mô tả đó anh em chơi game với các kiểu nhá ok chưa nhớ theo dõi mình à, livestream ở tầm 8 giờ 8 giờ ngày hôm nay thì mình sẽ livestream 8 giờ mỗi tối ok nhá con này vẫn đặt nhá theo đi theo tiếp tỷ lệ thắng nó khá là cao con này 200 phát trước mắt 200 rồi húp húp u rồi may thế húp này ok này lại được thêm uh, triệu nữa ừ 200 nhân đôi một triệu này 2 triệu rồi hơn 2 triệu anh em ạ cửa may rồi cầu may chẳng lẽ vẫn đánh nữa à theo nữa thì có vẻ là hơi nguy hiểm thôi cửa nào đặt nhiều theo cửa đấy vẫn theo tiếp ok này được phát nữa là được 2 triệu lên 3 triệu này 3 triệu này lên 3 triệu ôi rồi gãy gãy rồi gãy rồi gãy rồi. ok này cửa này gãy mất 200 502 triệu anh em ạ Cố gắng thôi nào Căng phết đấy chứ Ôi 30 kìa 30 phần trăm 30 phần trăm Khá là mượt mà anh em ạ Theo lì thì cũng không được Theo lì chỉ vỡ mồm thôi Thôi Coi như tiếng này thì coi là nghỉ Tạm nghỉ để xem nào Vẫn về kìa đùa lên căng thế đúng tỷ lệ 30 khác 30 trăm khác mình theo phát đời có khi mình được đấy xem nào 2 triệu rồi 2 triệu thì phát này cửa nào đặt nhiều đây nhỉ khó nhờ khó đặt phết anh ạ thôi cứ để xem nào để lì đi chạy một hai cửa đi 500 lên 2 triệu rồi Quả lại gãy rồi Chán nhờ Đặt đâu gãy đấy rồi Triệu tám rồi Vẫn lãi được Lãi hơn triệu rồi kìa Hơn triệu Đánh liều đi à, Đánh vào nào Đánh 100 vào nào trăm Về kia 100 đặt hút <laughs> Mình đặt nhưng mình đặt không kịp hút luôn 100 là úp được 500 ờ, 500 lại lên 2 triệu 2 không có gì phải băn khoăn cả đó mình đánh thì đa số mình đánh cái này theo cái kiểu là cứ chỗ nào đặt nhiều thì về nhiều tỷ lệ đang giảm rồi kìa mút vô chen đang giảm rồi ok này bw nghe nó về căng quá anh em ạ hai triệu rồi đánh mình đánh một hai trăm thôi đánh căng thì cũng chết chẳng nghe đánh liều một cái ư con này theo đi mình nghĩ là nó sắp về rồi đấy theo lì đi theo lì vì con này đi x10 mà con gì nhỉ mình quên bố tên này nhưng mà x10 mà thôi lại xịt tiếp thảo nào thảo nào cũng về 6% thôi nguy hiểm đấy nhưng mà nó là x10 x10 là mình cố gắng mình đặt vào 300 400 này 400 vào x10 một phát là 4 triệu luôn 4 triệu là ăn một phát là đậm luôn đậm là nghỉ luôn ăn một phát là nghỉ luôn 500 này 500 là 5 triệu ăn phát nghỉ luôn anh em ạ Ôi giời, vẫn không về tí nữa tưởng về chứ căng thế lại triệu hai kiểu theo lì luôn nhất thì biệt con này luôn phải về 4% luôn kiểu tụt xuống tận 4% mà vẫn chưa về phát này à, theo 700 đi phát này mà xịt thì phát sau phát sau đánh nốt rất tay được thì được 7 triệu đừng về về tí nữa từng về không u rồ gãy rồi <laughs> có khi của này là 500 là bay lại về vốn rồi về vốn 500 Ủa thì, thì phát này nhất thì tất tay đi được không được thì được cũng được thì nghỉ <laughs> rồi nó vốn 500 vốn 500 thì mất vốn 500 rồi chắc là bay thôi chắc là bay rồi chán ơ húp này húp úp rừng ô ngon ok này mày thế được phát kìa đúng phát cuối luôn 5 triệu thôi dừng đéo chơi nữa <laughs> dừng đéo chơi nữa được 5 triệu anh em ạ ok này thì đó là 5 triệu nhá thôi thì chắc là dừng video đây thôi thì anh em nhớ muốn à, được lọc lá thì một là anh em có thể xuống phần mô tả mình sẽ có bài viết viết hướng dẫn ý, cách để anh em có thể là nhận được lọc à, lá của ờ, con game này như là cốt này hay thể cào này còn anh em muốn cố theo dõi livestream của mình trong livestream mình sẽ tặng lộc cho anh em nhé còn anh em muốn tặng lộc riêng thì hãy comment dấu zalo dưới nhá ok chưa thì bye bye xin chào cả mọi người nhá bốn năm trăm kiếm 5 triệu ngon quá ngon luôn